kiếp nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt nào buồn hơn bởi vì em tuôn sầu có đắng cay nào mặt em vội vàng qua mau người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào Sợ người ta không yêu thương em Anh biết phải làm sao Nếu một ngày người yêu em bội bạc Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em giáo muốn ban Biết em rất nhiều Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu Trái tim em giờ đã quen nuôn chiều Xin đừng quên ta đã từng yêu có kiếp nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đắng cay nào nặng hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt nào buồn hơn bởi vì em tuôn sầu có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào Sợ người ta không yêu thương em Anh biết phải làm sao Nếu một ngày người yêu em bội bạc Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em giáo rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quen nuông chiều xin đừng quên ta đã từng yêu nếu một ngày người yêu em bội bạc em đừng cần những thứ cao sang nếu sau này họ ra đi vội vàng anh vẫn chờ em giáo muốn mang biết em nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quen nuôn chiều xin đừng quên ta đã từng yêu